nếu người kéo xe là bạn. Trên xe có bố, có mẹ, dưới có vợ và con. Chỉ cần một giây phút bất cẩn trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không? Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời. Là một người đàn ông, sống phải gánh vác. Là một người phụ nữ, sống phải có trách nhiệm. Người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe. Người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước. Bố mẹ mệt là bởi vì không có con cái khả năng gánh vác. Con cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa. Thế nên sống trên đời đừng để bản thân quá thoải mái bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa của chúng ta chứ không phải chỉ để xưng hô cho xong. Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra, mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng. Chỉ có điều bạn không nhìn thấy rõ nỗi khổ, thấy điều khó nói của người khác mà thôi. Mệt mới phải, bởi vì sự thoải mái, dễ chịu chỉ dành cho người chết. Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở. Cho nên, đã sống trên đời ắt phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu, phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc ba trách nhiệm trong đời. Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý. Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống có khí chất, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai. Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt, giúp con thực hiện ước mơ. Mỗi người cũng cần nhớ thêm rằng có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời của một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen. Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng. Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội. Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình. Ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ, gia đình và sức khỏe. Ba thứ hỗ trợ thành công, đó chính là mục tiêu, phương pháp và cải tiến. Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền, đó chính là sự liêm chính, nhiệt tình và tương hộ lẫn nhau. Ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt, đó chính là cơ hội, công việc và hôn nhân. Và cuối cùng là ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là biết đủ, giúp đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước.